đơn giản là vậy thôi chó nhà mình tương đối là ngu đi. Ừ, ừ, rồi mình ngu quá chục ơi cứ bị dụ hoài còn giỏi lắm hãy xem uh, kênh chó chuột ăn tốt nhé các bạn